Ok hello chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh uh, tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá nha anh em. Đấy thì uh, trong video ngày hôm nay tiếng sẽ phân tích nhận định cũng như là lên kèo cho anh em một cái trận đấu uh, uh, tiếng thấy cũng rất là được nhiều anh em quan tâm tại cái vòng uh, chung kết U20 châu Á Nó chính là trận chung kết tranh cúp giữa U20 Uzbekistan với U20 Iraq. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 21 giờ tức là 9 giờ tối ngày 18 tháng 3 nha anh em đấy thì vì tiếng phải nhận định sớm cái trận đấu này trước một ngày để cho cái kênh youtube nó có đề xuất về cái video của của tiếng nhận định nói về trận đấu này để cho anh em có thể tìm kiếm trên youtube cũng như là tham khảo về mã kèo mà tiếng đã đưa ra đấy cho nên tiếng ờ, nhận định khá là sớm trận đấu này bởi vậy ờ, chưa có được cái những cái thông tin ờ, nhiều cũng như là chưa được chưa có được những cái mã kèo nhiều về cái trận đấu này nha anh em đấy nhưng với cái uh, uh, nhưng với những cái tỷ lệ kèo hiện tại tiếng vẫn uh, lên video nhận định cũng như là là là à, nói về phân tích hai cái cặp đấu này để cho anh em tham khảo nhé Ok thì trước tiên phân à, đến với cái uh, uh, việc mà phải uh, đưa ra nhận định về hai hai cái thằng này thì anh em hãy cùng tiến xem qua cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra đây thì nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo hiện tại chỉ có hai mã kèo duy nhất thôi nha anh em đó đầu tiên là mã kèo U20 Uzbekistan chấp đổi khách U20 Iraq với mức chấp là nửa trái nha anh em đó còn về mã kèo tài xỉu trận đấu này là hai hòa đấy thì hiện tại tiếng đã nói rồi là tiếng nhận định trận đấu này cho anh em khá là sớm nên hiện tại chỉ có hai cái mã kèo này thôi đấy nhưng mà à, vào ngày 18 trước uh, cách giờ bóng lăn uh, à, tầm uh, 6 tiếng đến 7 tiếng thì chắc chắn thì có nghĩa là 9 giờ tối ngày 18 sẽ đá thì tầm uh, trưa chiều ngày 18 này sẽ có rất là nhiều mã kèo ở trận đấu này cho anh em vào cũng như là mã kèo thẻ kèo gốc kèo tỷ số rồi mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn hay là mã kèo là đội nào sẽ vô địch đội nào sẽ vô địch là tính luôn cả hiệp phụ cả penalty anh em nhanh em đó rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi luôn hiện tại thì chỉ có hai mã kèo này thôi nhưng mà trước khi mà tiến đưa ra cái sự lựa chọn của tiến về cái tỷ lệ kèo mà tiến đã chọn để cho anh em tham khảo ấy thì uh, tiến có đâu là muốn chia sẻ với anh em như thế này thì có nhiều anh em hỏi tiến là vào cái nhóm của tiến thì có uh, tốn phí hay là có đóng lọc đóng phí rồi rồi những mã kèo tiến cho có chuẩn không này nọ cái kiểu thì uh, tiến xin chia sẻ thật với anh em như sau nha <clears throat> thì những mã kèo mà tiến cho tiếng tiếng đẩy lên trên youtube cho anh em vì sao mà tiếng nói làm những mã kèo tham khảo vì những mã kèo đó đó là là tiếng ờ, phải lên video cho anh em rất là sớm để có được cái đề xuất từ cái kênh youtube để cho anh em có thể tìm kiếm video ờ, để nhận định ờ, trận đấu của cái trận đấu này để cho anh em có thể tìm video để tham khảo về các mã kèo đấy cũng vì mà nhận định sớm nên có những trận đấu sẽ không có được nhiều mã kèo điển hình rồi cái trận chung kết này đấy vì vậy mà mà cũng như là trước giờ bóng lăn anh em trước giờ bóng lăn thì sẽ uh, tiến chứ đầu bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng cũng có thể nửa tiếng thì lúc đó tiếng nắm vững được cái uh, thông tin về cái đội hình của hai đội là có cầu thủ nào ra sân rồi rồi cầu thủ nào chấn thương chơi với cái sơ đồ gì rồi huấn luyện viên viên sẽ uh, uh, cho các cầu thủ nào ra sân trước rồi nói chung là biết được nhiều cái thông tin về các cầu thủ đó rồi cũng như là cái sơ đồ mà hai đội chơi thì lúc đó tiến mới đưa ra được cái mã kèo chuẩn đó vì vậy mà tiến nói trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng tiến sẽ đẩy mã kèo chuẩn lên nhóm cho anh em là như vậy đó à, anh em nhớ nhá thì tất nhiên là là những mã kèo mà tiếng nói là tham khảo trên youtube không phải là tiếng cho anh em bừa bãi mà tiếng cũng ờ, phân tích soi kèo rất là kỹ những anh em mà theo dõi tiếng mấy lâu nay cũng hiểu về điều đó rồi đúng không đấy nhưng mà nếu mà chuẩn hơn thật sự mà muốn những mã kèo nó chính xác hơn tỷ lệ ăn cao hơn thì chắc chắn trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một tiếng tiếng sẽ đẩy lên trên nhóm anh em nhớ nhá vì vậy mà uh, anh em muốn vào được cái nhóm của Tiến thì cứ liên hệ qua cái số ờ, Zalo 0963731346 hoặc là cái Telegram kèo bóng cao Tiến. Tiến có để ở phía dưới ờ, video ở dưới góc video này. Đó anh em thấy đấy. Thì anh em cứ mạnh dạn liên hệ đi, cái nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí. Còn để mà nói cái điều kiện mà để vào cái nhóm của Tiến tuy là Tiến không thu ờ, phí gì từ anh em khi mà vào nhóm nhưng bắt buộc phải có hai cái điều kiện để anh em có thể vào nhóm của Tiến. thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn nhất định tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên anh em nhớ nhé số vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng anh em nhớ nha những anh em có nhiều anh em chơi ở trang khác qua xong rồi cứ hoặc là chơi bên ngoài qua thầu qua cỏ anh em xong rồi cứ xin cái kèo của tiếng xin vào nhóm cái kiểu thì tiếng không bao giờ cho những anh em đó nhá tiếng có nó hẳn trên kênh những anh em mà chơi cùng với tiếng muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiếng thì bắt buộc phải chơi cùng trang với tiếng không được chơi trang khác cũng không được chơi qua qua thầu qua cò đấy vì khi mà anh em chơi cùng trang với tiếng tiếng mới có thể kiểm soát được các cái mã kèo trên trang mà nhà cái đưa ra đấy vì vì anh em mình chung chán nhau mà tiếng canh kèo các kiểu rồi như là tiếng cho anh em mã kèo này ví dụ như tiếng cho anh em mã kèo à, chủ nhà qua cái tăng chấp nửa trái đi nhưng mà khi vào trận tiếng thấy này đá ừ thằng này đá không tốt có cầu thủ chấn thương hay là nó sẽ thay người sớm do thẻ đỏ do thẻ gì đó thì lập tức tiếng sẽ kêu anh em vào cái trang này lập tức là bán cái kèo đó đi hoặc là có thể là tiếng sẽ cho anh em vào luôn cái kèo gung kèo thẻ này nọ các kiểu để anh em uh, lời lãi nhiều hơn trong cái trận đó cũng như là hạn chế cái việc mà lỗ đó hạn chế cái việc thua tha chơi là phải chơi như vậy đúng không anh em còn anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò hay là chơi chén khác thì làm sao mà tiến kiểm soát được các quả kèo mà cho anh em được đó thứ nhất là cái vấn đề đó còn cái việc mà anh em chơi cùng à, phải có số 4 một hai củ trở lên thì cái việc đó thì cái chuyện đó tất nhiên rồi anh em anh em muốn chơi muốn chơi vào cái banh bóng này muốn đầu tư vào cái bộ môn này bắt buộc anh em phải có một cái số 4 một hai củ thì nó nó không được gọi là nhiều anh em anh em chơi banh bóng này cũng biết rồi đó một chặn năm mười củ hay là có chặn mấy chục củ cả trăm nữa không chừng đúng không chứ anh em cầm vốn một vài trăm ngàn mà xin vào nhóm của Tiến thì nói thật là tốt nhất anh em đừng có liên hệ tới Tiến làm gì hết anh em để cái vài trăm k đó anh em dẫn vợ con hay là là bồ bịch gặp bạn gái cho nó đi uống cà phê đi ăn bánh này nọ đi các kiểu đi đó chứ anh em mình mà cầm cái cái số vốn đó làm cái gì mà mà Tiến có thể kéo anh em được anh em chỉ có vài trăm k rồi rồi anh em vào xin kèo rồi anh em lấy cái kèo đó đánh bên ngoài của thầu quả cò rồi anh em cứ suy nghĩ ừ có những anh em suy nghĩ thật sự rồi và tiếng nói luôn những anh em suy nghĩ rồi ừ, cứ cầm vài trăm vào cái kèo của thằng tiếng này sẽ ăn luôn vài củ và chục củ nói thật là không có cái chuyện nó xảy ra đâu anh em đấy còn cái việc mà xin kèo để đánh bên ngoài quả thầu quả cò thì anh em cũng nên bỏ đi cái việc đó đi tiếng không bao giờ cho anh em cái kèo để đánh bên ngoài quả thầu quả cò đâu đấy vì anh em chơi bên ngoài quả thầu quả cò làm gì cái đó gọi là chơi ngu anh em anh em chơi bên ngoài quả thầu quả cò đi rồi anh em thử tính nè thí dụ như kèo thằng u 20 qua cái tăng này chấp thằng này nửa trái ăn là bỏ một ăn 0.92 nhưng mà bên thầu nó chỉ cho anh em cũng cùng với mã kèo chấp nửa trái này nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là ăn 0.7 0.8 thôi đấy anh em nhớ cái việc đó còn tài xỉu hai hòa nè tài ăn 2.13 nè bỏ một củ ăn được một củ 130k đúng không ví dụ nha còn nếu anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò đi nó gắn cho cái mã kèo hai hòa nhưng mà nếu anh em thắng nó chỉ cho anh em ăn cái mức là ăn 8 ăn 9 thôi đó có phải là anh em bị mất hết mấy trăm k không với một triệu mà anh em đã mất mấy trăm k rồi mà anh em thử anh em mà mà mà chơi một chặng mà 10 củ hai chục củ này nọ có phải là một chặng anh em mất hai ba củ không đấy thì cái việc đó tiếng đã nói rất là nhiều lần trên cái youtube rồi cho nên tốt nhất anh em hãy bỏ ngay cái việc mà chơi qua đầu qua cò đi đừng có chơi ngu cái việc đó nữa nếu như mà tiếng có nói chuyện mà mà có xúc phạm đến anh em thì cho tiếng xin lỗi tiếng chỉ muốn uh, chia sẻ thật lòng những gì mà tiếng muốn nói để cho anh em uh, bớt thua tha bớt nợ nặng lại thôi đấy vì anh em chơi bên ngoài của thầu quả cỏ rất rất là nhiều cái vấn đề luôn chưa nói đến là vấn đề liên quan đến pháp luật nữa đấy đúng không cái vấn đề về Việt Nam bây giờ cái pháp luật Việt Nam đang nó đang me mấy cái vụ mà mà chơi qua thầu cò nhiều lắm đó rồi chưa nói là anh em chơi bo miệng nữa nhưng anh em chơi qua thầu cò ừ bữa đó anh em ở xa hay là là chưa có vốn gì đó anh em cứ vào chơi kêu nó vô kèo cho anh em đi rồi rồi bữa khác tính cứ chơi như vậy cứ ngày qua ngày nó dồn lại lúc đó phải anh em ăn nợ không anh em chơi như vậy để làm gì làm khổ vợ con nữa đúng không đó thì tiến chỉ muốn nói một chốt một điểm anh em nếu mà muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất vào bộ môn bên bóng đặc biệt là những anh em nào mà đang thua tha sao bờ đó muốn gỡ gạt muốn gỡ từ từ đừng muốn gỡ từ từ nha thì cứ liên hệ với tiến qua cái telegram hoặc là số zalo ở dưới góc màn hình video này đó đạt đủ hai cái điều kiện có vốn một hai cũ trở lên có cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online để có thể đăng ký trên cái trang chơi với tiếng chế tiếng thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm anh em nhớ nhé phải có một cái tài khoản ngân hàng và có đăng ký chuyển khoản online gọi tắt là internet banking đó anh em để anh em có thể đăng ký cái tài khoản trên trang cũng như là anh em liên kết tài khoản ngân hàng với cái tài khoản trên trang đó có thể rút tiền cũng như là nạp tiền về về cái tài khoản ngân hàng của anh em anh em nhớ nhá đấy <coughs> quan trọng là như vậy ok thì uh, tiến chỉ chia sẻ với anh em chỉ chỉ bấy nhiêu thôi anh em cần cứ liên hệ ngay cho tiến còn quay lại với cái video này à, trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định sơ về hai cái thằng này ok cho anh em đấy thì cái cái cặp đấu này cũng nói về U20 thì cũng không có nhiều điều để nói anh em chỉ có anh em theo dõi cái giải U20 châu Á anh em mới hiểu được là cái chân của tụi nó đá như thế nào rồi rồi ờ, đội hình ra sao cái kiểu thôi chứ không có nhiều cái cái ờ, cái cái thông tin về hai cái thằng này đâu tại vì cái cái đội hình trẻ mà anh em đấy tiến sẽ nói sơ qua cho anh em nghe này anh em cùng tiến xem nhá đấy thì anh em thấy này hai cái đội bóng này đã bước vào trận chung kết uh, với một cái cái cái thành tích uh, tương đối là tốt nè đặc đầu tiên là chủ nhà U20 Uzbekistan chính là chủ nhà ở mùa giải năm nay luôn nha anh em. Ở cái giải U20 châu Á lần này U20 Uzbekistan là đội chủ nhà luôn anh em. Đấy và U20 Uzbekistan cũng đã bước vào tới vòng chung kết này với cái thành tích rất là đáng nể. Đấy anh em xem này. Ở vòng bảng thì U20 Uzbekistan đã vượt qua được à, Syria với rất lần lượt là tỷ số 2-0 và 1-0. Đấy và hòa với Indo. Chặn hòa với Indo này là là cái thằng Pakistan này nó chơi uh, à, à, chơi chơi dưỡng sức thôi anh em đấy vì nó đã chắc cái sức đầu bảng rồi nó chỉ cần một điểm thôi đó chứ đối với thằng Indo này u 20 u tăng nó thắng cả hai ba trái ba bốn trái là chuyện bình thường đấy nó chỉ dưỡng sức thôi đó là với 7 điểm nó đã chiếm cái ngôi đầu bảng và tiến vào cái vòng tứ kết gặp cái thằng U20 Úc thì ở trận đấu này uh, ờ, U20 u tăng đã uh, hòa với Úc đó đã hòa với Úc với tỷ số là một điều hòa với Úc tỷ số một điều ngay trong hiệp chính nha anh em đó thì trận đấu này anh em xem qua thông số này U20 U ba tăng tuy là đỡ Trần Úc kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chính U ba tăng chính là cái đội bóng mà mà có nhiều cái pha nhiều cái cơ hội dứt điểm hơn là 25 cái cơ hội dứt, dứt điểm 25 pha dứt điểm dành cho U ba tăng so với 15 của thôi đấy và cái tỷ và và cái tỷ số cuối cùng trận đấu này là hòa một điều và chính U20 U tăng chính là cái đội mà xuất sắc đánh bại U20 Úc uh, với tỷ số 5-4 trên chấm penalty. Đấy thì ở mùa giải năm nay thì thì U20 châu Á năm nay anh em thì riêng tiếng thấy cái thủ thành Otapet mang áo số 21 của cái thằng chủ nhà U20 UV cái tăng này thi đấu phải nói là rất là tốt chụp rất là tốt luôn em cực kỳ là là, là thăng hoa luôn đấy có thể là cái thằng này chính là cái tương lai của uh, của bóng đá U20 U23 tăng sau này đấy <coughs> và quay lại với cái trận chung kết này sau khi bước vào cái trận uh, xin lỗi em quay lại với trận bán kết với U20 Hàn Quốc thì sau khi thắng Úc thì U20 U23 tăng đã bước vào cái trận bán kết gặp cái thằng U20 Hàn Quốc này đó thì ở trận đấu này thằng à, Hàn Quốc và U23 tăng à, thường ở trận đấu này tí, cái tỷ lệ kèo nó cũng không chênh lệch quá nhiều nha anh em đấy nhưng mà anh em thấy này ở trận đấu này thì sao ở trận đấu này nè thì cái thằng U20 với cái tăng đã kiểm soát bóng lên đến 58% đấy một cái tỷ lệ kiểm soát bóng rất là khủng luôn khi mà phải đối đầu với cái thằng Hàn Quốc Hàn Quốc bây giờ đang đứng nhất nhì châu Á nữa mà mà cái thằng đội trẻ của U20 với cái tăng đang thi đấu phải nói là quá là hay đó kiểm soát bóng 58% so với 42% của thằng Hàn và U20 Uzbekistan đã tung ra đến 27 pha dứt điểm còn còn tung ra cú sút nhiều hơn cái chặn út nên em mà trong đó có đến 10 cái pha gây nguy hiểm đó ở trận đấu này nếu mà không có cái sự xuất sắc của cái thủ thành ờ, Jun Hong Kim của Hàn Quốc thì chắc chắn là Hàn Quốc đã bị loại ngay cái hiệp chính này chứ không cần phải kéo vô cái penalty nữa đấy còn Hàn Quốc anh em thấy nè chỉ tung ra được 7 pha dứt điểm thôi ít hơn gấp 3 4 lần so với cái thằng U20 U23 cách tăng này đấy và và hai đội đã <laughs> à, đã hòa với nhau là không đều tỷ số chung cuộc đấy và đã dẫn nhau đến à, cái cái chấm à, trên à, cái những cái số lưng lưu này trên sấm lưng lưu thì tiếp tục lại là cái sự xuất sắc của thủ thành số 21 của Uruguay cái tăng đội chủ nhà hàng Otabet này đã cản phá đến ba cái quả ben của Hàn Quốc và chỉ cần xúc ba lượt thôi là U20 qua cái tăng đã đánh bại được Hàn Quốc và tiến vào trận chung kết này rồi đấy như tiếng nói từ đầu cái thằng Otabet này phải nói thủ thành năm nay chụp rất là xuất sắc tại cái giải đấu này luôn không có ai chụp qua nó ở thời điểm hiện tại hết rồi riêng cái giải trẻ U20 châu Á hiện tại đấy và đây là nói về à, cái phong độ của thằng Ubay Cách Tăng đội chủ nhà còn à, cái thằng Iraq thì bước vào cái cái cái cái trận à, chung kết này với một cái phong độ cũng rất là tốt nha anh em đây thì anh em xem này <coughs> thì có đặc biệt một điều đặc biệt một điều ở cái giải đấu này là cái thằng Igac cùng với cái thằng U20 Uzbekistan là hai cái thằng này là cùng bảng đấu với nhau đấy cùng bảng đấu với nhau một đội nhất một đội nhì và và đã hai đội đã gặp nhau tại cái trận chung kết này đó thì cái thằng Iraq bước vào cái giải đấu này ở vòng bảng với chiến thắng đầu tay 2-0 trước Indo nè nhưng sau đó lại bị chính U20 Uzbekistan đánh bại với tỷ số 1-0 ở trận vòng bảng đây ở cái trận đấu này anh em còn nhớ không U20 Uzbekistan tuy là <coughs> đã dẫn trước 1-0 ngay từ phút 17 nhưng đã nhận phải chơi thiếu người từ cái phút cuối của hiệp 1 đấy nhưng mà nè tuy trên với 10 người thôi nhưng mà chính thằng U20 U23 cái tăng này lại ờ, kiểm soát bóng nhiều hơn so với thằng Gigas đó có thể nói là cái trình độ khá là chênh lệch của cái thằng U23 cái tăng ở mùa giải năm nay anh em thấy đấy <coughs> và tiếp theo đó thì cái thằng Iraq này lại có trận hòa trước uh, Syria và chỉ với 4 điểm có được nhưng mà uh, ờ, Iraq đã may mắn vào được cái vòng uh, tiến vào cái vòng tứ kết khi mà đứng nhì bảng đấu này sau U20 Uzbekistan đấy khi mà bước vào cái chặng uh, tứ kết anh em thì Iraq đã gặp Iran tưởng chừng như là cái thằng Iraq này sẽ bị lỗi trước Iran nhưng vì vì cái thằng Iran ở mùa giải năm nay thi đấu cũng khá là tốt nhưng bất ngờ cái chuyện là chính Iraq là cái đội mà có cái tỷ số ghi bàn một cái tỷ số cuối cùng ở ở cái hiệp 2 vào phút 90 cộng 1 này đó và đã xuất sắc đánh bại được Iran và nhìn vào thông số anh em có thấy nhìn vào thông số trận đấu này hai đội này khá là khá là ngang bằng nhau luôn chứ không phải là chênh lệch như là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra đúng không anh em đó 49% của Iraq so với 51% của Igan về cái mức mà kiểm soát bóng đó và Igan có được 8 pha dứt điểm Iraq cũng có được tới 7 pha và cả hai đều có được một pha dứt điểm gây uh, nguy hiểm cho trung thành đối phương và nhưng mà chính Iraq mới là đội uh, giành chiến thắng trong cái trận đấu này với tỷ số 1-0 đấy thì hai cái đội này khá là ngang cơ nhau ở cái trận uh, tứ kết nha anh em đó và bước vào cái trận bán kết thì cái thằng Iraq lại uh, đây bước vào cái trận bán kết thì Iraq lại đối đầu với cái thằng U20 Nhật Bản tiếng dễ so cho anh em xem thì những anh em anh em nào mà đã theo dõi cái trận U20 Nhật Bản với U20 Iraq thì chắc cũng hiểu là ở trận đấu này cái thằng Iraq thi đấu không hề tệ trước thằng Nhật Bản anh em thậm chí là tạo ra rất là nhiều cơ hội trước Nhật Bản luôn đấy đấy <coughs> anh em xem này ở trận đấu này U20 Nhật Bản kiểm soát bóng đến 66% so với 34% của cái thằng Iraq nhưng mà anh em để ý về cái cái pha dứt điểm anh em có thể thấy đó cả hai đều có chung 12 pha dứt điểm với nhau đó chỉ khác ở việc là là à, thằng Nhật Bản này có được 7 cái pha là gây nguy hiểm cho khung thành đối phương thôi còn so với à, thằng Iraq là có 4 pha nguy hiểm gây khung thành đối phương đấy nhưng mà tán cả hai tuy là kiểm soát bóng chênh lệch với nhau nhưng đều tung ra được 12 pha dứt điểm đó và và ở trận đấu này thì thì cả hai đội đã phải à, hòa một điều ở hiệp chính và đến à, điều là i-gắt mở tỷ số trước anh em quên nói về một điều nữa là ở hiệp 9 gắt cũng là cái đội mở tỷ số trước với cái bàn thắng rất là sớm ở phút 12 đấy đấy và cái thằng Nhật Bản này gỡ hòa vào phút 83 của trận đấu phút những phút mà cuối cùng của của cái trận đấu chính đấy và bước sang cái hiệp phụ thì thì thì à, hiệp vụ thì cái thằng U20 i-gắt cũng là cái đội mở tỷ số nâng tỷ số lên 2-1 trước cái thằng Nhật Bản luôn. Đấy, và đến cái phút cuối cùng 118 của cái hiệp phụ thứ hai thì Nhật Bản mới có cái bàn thắng gỡ hòa lên hai đều thì cả hai đội à, bước vào cái cái à, loạt sút ben thì Iraq đã giành chiến thắng 5-3 trước à, trước U20 Nhật Bản đấy và bước vào cái trận tranh chung kết này thì nói chung cả hai cái đội bóng uh, hai hai cái đội bóng này thì thì nói bước vào cái trận bán kết này á, thì mọi lợi thế đều đang nghiêng về phía cái thằng U20 U3 cái tăng nhiều hơn nha anh em vì sao? Vì đây là cái sân nhà của cái thằng U20 U23 cái ở cái giải đấu U20 châu Á lần này cùng với cái phong độ rất là xuất sắc của cái thằng U20 U23 cái đấy. Còn Iraq thì cũng chơi không đến nổi tệ. Cái hàng công cũng như cái hàng thủ của Iraq ở mùa giải này chơi cũng rất là tốt nha anh em. Ở giải U20 châu Á này phải nói Iraq chơi tiến bộ tốt hơn rất nhiều và đã ghi danh vào lịch, lịch sử uh, lịch sử của, của của cái giải đấu này khi mà lần lượt hạ Iran cùng với U20 Nhật Bản và tiến vào cái vòng chung kết đụng với U20 Uzbekistan. Đấy, và với những gì cũng như là cái trình độ uh, chênh lệch không quá nhiều của hai bên nhưng mà nghiêng tiếng Thái ở trận đấu này cái lợi thế dường như là là 70% 6-70% là nghiêng về phía cái thằng U20 qua cái tăng nhưng đây là một cái trận chung kết trận chung kết của U20 châu Á nha anh em nên uh, uh, bóng đá sẽ không nói trước được điều gì đâu không phải là độ mạnh là ăn đâu anh em đó và so với những gì mà tiến đã phân tích cho anh em cũng như là là là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra thì uh, uh, tiến sẽ cho anh em coi cái lựa chọn những cái lựa chọn mà mà cái tỷ lệ kèo mà tiến đã đưa ra cho anh em tham khảo trận đấu này à, thì <clears throat> anh em có thể thấy này trước khi mà đưa ra tiến sẽ cho anh em xem qua thêm một ít thông số về hai đội nha đấy thì cái thằng y ờ, gắt này đã ở 4 trên năm trận gần nhất thì ờ, các trận đấu của cái hàng U20 gắt đều có dưới 10.5 cái cái kèo góc đều có dưới 10.5 góc và có dưới 4.5 thẻ phạt ở 9 trên 10 trận gần nhất đó còn cái thằng ờ, U20 u 23 cái tăng cũng vậy 10 trên 10 trận gần nhất cái thằng u 23 cái tăng này cũng có dưới 10 à, thẻ phạt đấy nhìn vào hai cái thông số này nhìn vào hai cái thông số này thì à, tiếng đầu tiên tiếng sẽ cho anh em đó chính là mã kèo là xỉu xỉu 4.5 thẻ phạt cả trận trong cái trận chung kết này đấy <coughs> và à, hai cái đội bóng này 5 trên 5 trận gần nhất thì đều có dưới từ hai bàn thắng trở lại đấy cũng về cái mức xỉu khá là cao nha anh em đấy và chốt những gì mà mà mà uh, có trên cái thông số hiện tại thì tiến sẽ cho anh em hai cái mã kèo trong cái cuộc đấu đầu này <coughs> nhưng mà anh em nhớ một việc nữa những mã kèo mà tiến cho trên đây chủ yếu là để anh em tham khảo thôi nhé anh em đây đầu tiên chính là xỉu hai hòa xỉu 2 ft cả chặn ok đây là kèo tài xỉu nha anh em đây kèo tài xỉu bàn thắng đó tiến ghi rõ ràng vậy cho anh em hiểu nhá kèo tài xỉu bàn thắng cả chặn này là một xỉu này đấy và cái mã thứ hai đây là thứ nhất nha cái kèo thứ nhất tiến cho anh em ok cho anh em đó thứ hai là tiến cho anh em thêm cái mã kèo là xỉu thẻ phạt xỉu thẻ phạt 4.5 ft đấy ok cho anh em duy nhất là hai cái mã kèo này thôi nhá đấy thì hiện tại tiến đã nói rồi là nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm nên chưa có mã kèo thẻ cũng như mã kèo tài gốc ờ, mã kèo ờ, phản gốc nhưng mà chắc chắn vào ngày 18 tháng 3 này trận này đá vào 9 giờ tối thì tầm ờ, trưa chiều của cái ngày này có thể là là buổi sáng luôn nhà cái sẽ đưa ra các cái mã kèo là thẻ kèo gốc và tiếng dự đoán lần gần đó là nhà cái sẽ đưa ra cái mã kèo thẻ trong cái trận đấu này chỉ là ở mức 4.5 thôi đó 90 phần trăm là nhà cái sẽ đưa ra cái mức uh, uh, kèo thẻ phạt ở trong cái cuộc chung kết này là 4.5 nha anh em đó đó nếu mà nhà cái đưa ra mức kèo thẻ phạt 4.5 thì anh em cứ vào cái kèo xỉu cho tiếng anh anh em vào mạnh xỉu cho tiếng nha đó vì cái uh, à, cái cũng như là anh em vào thêm cái mã là xỉu bàn thắng hai hòa cả chặn cho tiếng ok cho anh em đây anh em nhớ nhá <coughs> tài xỉu là anh em vào xỉu hai hòa xỉu bàn thắng hai hòa cả chặn đấy xỉu hai hòa bàn thắng cả chặn cùng với mã xỉu thẻ phạt 4.5 chỉ duy nhất hai mã kèo này thôi vì sao mà tiến chọn hai mã kèo này anh em nên nhớ một việc là đây là cái trận chung kết nên hai đội sẽ rất là tuy là UB Cát Tăng đội chủ nhà và chiếm ưu thế trước Iraq nhưng ở trận chung kết thì hai đội chắc chắn sẽ không ai muốn mắc sai lầm trong cái cuộc đối đầu này cả đặc biệt là Iraq hiện tại đang có cái cái cái hàng phòng thủ rất là hay đó và chắc chắn là cái thằng Iraq sẽ chơi phòng ngự dày đặc trước cái thằng U20 ờ, u Cát Tăng đấy đấy anh em nên nhớ cái điều đó nhá thì thì à, cũng như là những cái thông số mà tiến vừa cho anh em xem này đó 4 trên 5 trận của Iraq đều có dưới uh, uh, xin lỗi anh em đây là cái kèo uh, phạt góc nha đây 9 trên 10 chặt của Igac đều có dưới 4.5 thẻ phạt cũng như là 5 trên 5 chặn gần nhất của hai đội này đều có dưới uh, đều có từ hai bàn thắng trở xuống mà thôi đấy thì với những thông số này thì tiến sẽ chốt cho anh em hai mã kèo này đó nếu mà anh em trùng máu với tiến thấy những cái nhận định cũng như là phân tích của tiến mà mà nó hợp ý trùng máu với anh em thì anh em cứ vào cho tiến còn vì sao mà ở trận đấu này tiến không cho anh em cái mã kèo gốc vì vì vì cái mã kẹo gốc hiện tại rất là khó đón anh em tại vì hiện tại là là tiếng chưa có biết được là U20 tăng nó sẽ chơi uh, ờ, tấn công ngay từ đầu ở hiệp 1 hay là nó chỉ chơi dưỡng sức để thăm dò đối phương và và sẽ chơi dùng dập tấn công vào hiệp 2 đó riêng về kèo phải cốc cũng như là cái kèo chấp thì thì ờ, cứ đợi bóng lăn đi trước giờ bóng lăn hoặc là bóng lăn tầm 15 đến 20 phút lúc đó khi mà thấy diễn biến trận đấu uh, tiến sẽ sôi kỹ là các mã kèo và tiến sẽ đẩy riêng các mã kèo chuẩn nhất lên trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em đấy thì anh em nên nhớ đó đây chỉ là những mã kèo tham khảo trước cái thềm trận đấu mà thôi đó tham khảo thôi nha anh em còn những mã kèo chuẩn nhất tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm trước giờ bóng lăn ok cho anh em đó thì anh em nào mà cần vào nhóm thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái Telegram hoặc là cái số Zalo Tiến để phía dưới ở góc màn hình trong cái video này. Đấy, thì cái điều kiện vào nhóm của Tiến Tiến nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất, anh em phải có số vốn ít nhất là từ một hai củ trở lên. Thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với Tiến, mà để chơi cùng trang thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng à, và có xài cái chuyển khoản online cũng như được gọi là internet banking đó anh em nhớ nhá anh em đạt đủ hai cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ với tiến ok thì cái video này cũng dài tiến cũng sẽ xin kết thúc cái video này tại đây nhé anh em anh em đừng quên là để lại một lượt đăng ký kênh uh, Tiến sâu kèo để cho cái kênh này của Tiến mau đạt cái mốc một ca sub để cho Tiến có thêm nhiều động lực để lên các video nhận định uh, phía trước cho anh em và anh em đừng quên là vào cái kênh Tiến sâu kèo này đó nhìn phía dưới sẽ thấy cái phần kênh anh em ấn vào cái kênh Tiến bóng đá và anh em để thêm một lượt đăng ký theo dõi kênh cho cái kênh mới này của tiến nhé ok cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư